Đây bếp thì cần một cái Tủ để đồ ăn Nên là dương này vì dương đấy thì cứ để đồ ăn vào tủ À vào vào dương đấy xong rồi mình mang thêm một cái dương đấy đi nữa Là đặt dương ra là có đồ Nó lại thu về được Để chế dương đấy thì chúng ta cần rồi ok luôn động vật chỉ hai cái một cái mang trong người ui vãi nồi 8 arc một một phát ạ căng thực sự 8 arc một cái luôn đời Ô, sao mình có bản vẽ của cái này ở trong này nhỉ? Hố, từ từ. Dương này có thể liên thế giới được à? Cái bản vẽ đấy là ở thế giới khác mà. Bản vẽ đấy mình đặt ở thế giới khác mà. thuốc này liên thế giới tức nghĩa mình sẽ khai thác hết tài nguyên ở một thế giới thì mình sẽ tạo thế giới mới mình có thể chuyển về thế, thế giới mới thôi à tạo ra một thế giới mới để khai thác để chuyển về thế giới cũ đó là lý thuyết đó nha mình mình bây giờ mình xa mình check cái thế giới bên kia xem cái dương bên kia có mất bản vẽ không nhá mất bản vẽ là liên thế giới đấy đây này Lichisuwa này là cái um, cái giới mình uh, từ trước đến nay là đang chơi còn cái này là facebook.com gạch thanh game tv 68 này là thế giới mà mình vừa mới tạo được hai hôm thôi đều vào thế giới vào thế giới bên này này vào thế giới Lee Chun Su này đặt một phát cái dương này ra lại có cái bản vẽ kia ở trong mà từ trước đến giờ trong thế giới mới là mình chưa bao giờ ừ, đặt bản vẽ đấy ở đấy kiểu gì kinh thế đúng luôn đây cái dương này không có gì luôn mất bản vẽ luôn bây giờ nhá để xác thực lại một lần nữa mình sẽ lấy 5 cái arc đặt vào dương này ok xong mình thoát ra mình thoát khỏi thế giới này dưới, hiện tại thế giới này mà mình đang ở dưới lòng đất đây ở dưới ngay cái hồ nhà mình ở trên này đây là một cái căn phòng bí mật mà mình đang xây dở nhưng mà thế giới này thì mình đang chơi với bạn của mình cho nên là đây này có có cái tay có cái tay xịn đây này lấy sang thế giới bên kia luôn đỡ cần phải chế ok lột đồ thế giới bên này sang luôn này kiếm kim cương này Bộ sáp kim cương này Ủa mình vẫn con sáp kim cương Từ từ Từ từ từ từ từ, từ. Sáp kim cương mình cất đâu ta Có kim cương bên này luôn này Lấy sang bên kia 10 cục đi Đó Tí nhá anh em xác nhận nhá Trong hòm ARC rồi có một cái tay một cái năm cái ARC bây giờ gọi là 10 kim cương này Ờ để mình tìm sáp này bỏ sò nhiều lắm này Chết mẹ cái giáp đâu rồi nhỉ Lột đồ, lột đồ thân trường, lột đồ thân trường Anh em ạ Ở bên này là cái cái cái Cái này vẫn còn đầy luôn nhá Cái bay này vẫn đèn nữa khối xây dựng này ừ. à đây giờ mình tí à, tí bỏ tay ra sau mình sẽ lấy một cái nước à, nước ở trong hòm có nhỉ water water ở à đây vẫn có nước miner năm cái chỉ được chia năm thôi à Thế thôi Em nước miner rồi Nước ta Nước bẩn Một cái nước bẩn cái này được rồi đây nha mình bỏ ba loại nước này vào để mình xây Xây một cái bể để mình farm nước để Mình xây bể mình farm nước này Bây giờ cần gì nữa an tí nữa qua vừa bên kia mà thấy có một đống cái đồ này là hiểu hiểu vấn đề đấy rồi 200 than luôn Mấy cái bụi hồng hồng này để sau đi Để sau sẽ lục Ờ... Bộ giáp hình như mình để ở trên nhà Đây là cổng Đây là đầm lầy Để tele ra một phát ra phát đến chỗ đầm đấy để, để, để lên lên nhà ok đây là cánh cửa bí mật nhà mình thì ở bên kia nhưng mà cánh cửa bí mật này mình để cánh cửa xuống hầm bí mật này mình để ở chỗ cái toa tháp này đây cái bản vẽ vào đấy mình xóa là cái toa tháp này nhá là bản vẽ toa tháp này này đó giờ mình về từ về nhà mình kiếm mấy cái đồ giáp kim cương ấy, kiểu để cho con bên kia mặc luôn lột đồ lột đồ thân trưởng lumit này có lumit luôn này nha thôi mình sẽ trộm lấy cái cái cái tay lumit của con ở thế giới bên này qua là đủ rồi sao hay sắp đều tay kim cương luôn này sau khi lột lột lột lột tay um, Lumit đi thì chúng ta sẽ phải dùng tay kim cương vậy hoặc là chế cái mới ta cứ để vào đây đấy thế nhở mấy cái giáp kim cương đâu nhỉ mình để đâu nhỉ đây rồi còn thừa một đống giáp sắt này vai vai kim cương uh, khi mà xuống địa ngục ấy, đánh có mấy con boss đánh sẽ rơi ra đồ đạc kim cương luôn chứ mình không cần phải chế tạo nữa ok đấy mình sẽ lột một cái cái cái, cái vai sát vai kim cương nhá bây giờ sẽ xuống dưới kia trên này hết hòm arc rồi mình sẽ phải à, ui ở đây nhiều nhiều vật đồ vật quá nên khá là lag bây giờ mình sẽ mình sẽ xuống dưới ok bỏ vào hòm ARC thôi cái con uh, phòng căn phòng bí mật này mình đang xây dở à, hiện tại đồng đội anh em chưa vào chơi mình cũng chưa chơi siêu à, thế giới bên này được nên mình tự chơi một cái thế giới mới ok đây có bao nhiêu một hai ba bốn năm sáu bảy món cộng cả găng tay nữa tám món đó lột đồ ok live world rồi ờ, chúng ta đăng nhập vào cái ờ, thế giới Thanh Gaming TV 68 này Ok Bây giờ cùng ờ, xem sự bất ngờ nhé Đúng như mình dự đoán, đây là chiếc dương ARC mà chúng ta có thể chuyển đồ thông qua đa thế giới anh em ạ. À. Nó là đa thế giới. Từ thế giới nào mình sở hữu cái dương này thì mình cũng có thể chuyển đồ qua dương này và lấy qua được thế giới khác. Ok. Trời ơi, một bí mật mà đến bây giờ mình chơi con game này từ đâu 27 rồi à, ờ, 27 mình cũng chưa chơi nhiều mình chơi qua qua và đến bây giờ mình chơi lại mình mới phát hiện ra cái bí mật này cái bí mật mà con dương ARC này nó mang lại cho chúng ta đó chính là chuyển đồ liên server gọi là à, là hòm đồ đa thế giới đấy ok và hiện tại một bước lên voi có luôn ờ, một cái găng tay xịn để dùng rồi có kim cương để chế đồ rồi chơi game như thế này thì dễ quá chứ còn gì nữa ờ, có sáp kim cương để mặc rồi áp sắt cất đi bây giờ mình chỉ còn gom nguyên liệu để chế